vị và các bạn thân mến hôm nay mình gửi tới ờ, quý vị và các bạn bài hát tình anh mời mọi người lắng nghe thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn đêm ơi ngàn cọp sông nơi xa thuyền có hay sông lặng lặng yên vẫn đời thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng gạt xa trong đi buồn đầm lệ rơi vì người đi mãi. tôi quên đi tất cả ngay trong thuyền đi trong một mê đó anh biết chắc người khơi xa bao ta có biết bao con thuyền phải lên đây về bên em không ồn nào sông cả chỉ hiền hòa yên sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn cọp sóng hơi xa thuyền có hay sống lặng lòng biển hà vẫn đời thuyền nhớ bến sẽ quay về ngày anh đi để mình em đừng đó anh có hay lòng em mãi thương anh đừng gần xa trong lý buồn đam rơi vì người đi mãi không về có phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặt em trong sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngay sông thuyền khi trông một bên đó anh biết chắc ngồi khơi xa vào ta có biết bao con thuyền phải lên hoa yên ả nặng tình em có phải anh là con thuyền nhỏ kia vào mắt em dòng sông trôi buồn bã có phải anh vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thì trông một bên đó không có không ao sóng cả chỉ hiền hoa yên hà lặng tình em về bên em không ồn ào sóng cả chỉ hiền hoa yên hà lặng tình